giảm gần 6,7% so với năm 2021 do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế tại nhiều nơi. Đặc biệt trong những năm gần đây, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bình quân thường tăng từ 7 tới 10% mỗi năm. Lượng tiền do kiều bào và người đi xuất khẩu lao động gửi về thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình của người lao động ở nước ngoài, các dịch vụ thu hút kiều hối. Trong 2 năm 2021 và 2022, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 và cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã ảnh hưởng nhiều đến lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Song, kiều hối vẫn là khoản đóng góp lớn vào mức 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh luôn là dẫn đầu về lượng kiều hối của Việt Nam. Hình ảnh, bản tin kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ USD của báo vnexpress.net. Dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong thời điểm này, hoạt động chuyển tiền của bà con người Việt đang sinh sống làm việc ở nước ngoài về cho thân nhân trong nước trở nên rất sôi động, đây cũng là dịp các ngân hàng, các công ty kiều hối đẩy mạnh chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm lượng khách hàng chi, chi trả qua đơn vị của mình. Theo chu kỳ hàng năm, lượng kiều hối cuối năm và dịp trước Tết Nguyên đán thường chảy về nhiều khi người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về cho gia đình. Năm nay, lãi suất gửi tiết kiệm tăng cao, càng kích thích nhiều người nhận kiều hối sẽ bán ra lấy Việt Nam đồng, gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao. Bên cạnh đó, Nguồn cung ngoại tệ dồi dào có ý nghĩa lớn với việc ổn định tỷ giá USD Việt Nam đồng. Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu ngoại tệ từ xuất khẩu, kiều hối cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng giúp đảm bảo cung cầu ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, cũng như giảm sức ép tăng tỷ giá của đồng bạc xanh. Hình ảnh bài báo kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 6,8 tỷ USD đăng trên trang tiền phong.vn. Theo một bài báo trên trang tiền phong.vn đăng tải ngày 22 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đặt trong bối cảnh kinh tế của một số quốc gia và khu vực trên thế giới gặp nhiều khó khăn do lạm phát, do đồng tiền mất giá, suy giảm kinh tế, thu nhập của người dân, người lao động tại các quốc gia này cũng bị ảnh hưởng, thì việc kiều hối chuyển về trong năm 2022 đạt mức này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với phát triển nền kinh tế xã hội đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Theo ông lệnh, đây là nguồn vốn quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm khác với các nguồn vốn khác. Đây là nguồn vốn không phải hoàn trả, không phải trả chi phí sử dụng vốn, chi phí lãi vay. Đồng thời, vì đây là nguồn thu bằng ngoại tệ, nên giá trị mang lại từ nguồn kiều hối này là rất lớn, trở thành nguồn lực vàng cần được tiếp tục thu hút và huy động tích cực. Hình ảnh bài viết kiều hối vẫn là nguồn lực quan trọng cho Việt Nam trên báo BBC. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này cũng như tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách và chủ trương của đảng và nhà nước đối với kiều bào, đối với chính sách ngoại hối, hoạt động chi trả ngoại tệ, đặc biệt tiếp tục xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư với những dấu ấn nổi bật về thương hiệu quốc gia, tại một đất nước Việt Nam hòa bình, bình yên, an ninh trật tự, thân thiện và tràn đầy khát vọng phát triển sẽ là động lực to lớn nhất để nguồn kiều hối tiếp tục tăng trưởng qua từng năm và phát huy hiệu quả để đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, báo tiền phong.vn viết. Cung cấp thêm thông tin về nguồn lực quan trọng này, báo bbc.com hôm 25 tháng 1 cho biết thêm. Trong một thống kê đáng quan tâm, nguồn thu kiều hối hiện đã tương đương và gần đây cao hơn so với nguồn vốn giải ngân FDI ở Việt Nam. Theo đó, tổng kiều hối từ năm 1993 đến nay đạt hơn 200 tỷ USD so với khoảng 190 tỷ USD FDI được giải ngân từ năm 1986 đến nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức do Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tăng trưởng là ảo, chỉ tiền từ khúc ruột ngàn dặm là thật.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 Kỷ lục chúc xuân, chúc Tết có lẽ nằm gọn trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không những trong nhiệm kỳ của mình mà còn trong nhiệm kỳ của người vừa bị ông triệt hạ. Ông Nguyễn Xuân Phúc, người nhận chức Chủ tịch nước trong tháng 7 năm 2021, chỉ võn vẹn được gửi lời chúc mở đầu lời chúc, Tổng Bí thư đã vội khoe khoang. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật, vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão không biết ông Trọng có ngầm cảm thấy hổ thẹn với những gì mình đang nói hay không, đứng trước hàng triệu triệu người là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của những thành quả mà các đồng chí của ông đã thực hiện. Khuôn mặt ông không hề có chút cảm xúc đắn đo tư lự khi những tham quan dính dáng đến hai vụ đại án Kites Việt Á và chuyến bay giải cứu vẫn chưa đền tội thích đáng, khi hai phó thủ tướng và cả chức vụ chủ tịch nước bị cho là phải chịu trách nhiệm trước toàn đảng toàn dân. Chỉ thôi chức Rút lui trong êm đẹp thì ông Trọng muốn lờ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hậu quả của những tiêu cực, tham nhũng của những đại án Việt Á và giải cứu vẫn còn kéo dài và tồn tại đến bây giờ. Lẽ nào trong thảm họa đại dịch, trong ức chế, thiếu thốn, đói nghèo, việc năng động sáng tạo thổi giá kit test và nỗ lực phấn đấu ăn tiền của đồng bào bị kẹt ở nước ngoài trong đại dịch là những thành tựu rất quan trọng. Đó chỉ có thể là thành tựu quan trọng của đảng khi tạo ra và dung dưỡng những quan tham vô nhân tính. Hình ảnh từ trái qua phải theo thứ tự là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đã bị cho thôi chức. Có lẽ ai cũng nhận ra các dấu ấn nổi bật trong một năm 2022 chỉ xoay quanh việc đốt lò của ông Trọng. Trong vòng chưa đầy một năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phải mở 3 phiên họp bất thường nhằm sắp xếp công tác nhân sự. Ngoài hàng loạt bộ trưởng, chủ tịch các địa phương bị bắt điều tra khởi tố, Chấn động hơn cả là việc loại bỏ cùng một lúc hai phó thủ tướng và sau đó cả ông Phúc cũng phải thôi chức theo nguyện vọng cá nhân. Sự bất ổn trong bộ máy cầm quyền qua lời ông Tổng Bí Thư bỗng chốc hóa thành một bản hùng ca hào hùng bằng việc thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, một con số thống kê không biết nói dối đã vạch trần trò mỹ dân của ông Trọng. Theo báo VTV.vn, ngày 29 tháng 12 năm 2022, số liệu thống kê cho biết tính chung cả năm 2022 cả nước có 143.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Con số này cho thấy các doanh nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hình ảnh bài báo tỷ lệ thanh niên cần gì để thích ứng trong năm 2022 trên trang tuổi trẻ.vn Thực tế, đặc điểm của nền kinh tế dựa vào bán sức lao động, sự gia tăng của nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế thu hút nhiều lao động giá rẻ đang ngày càng bộc lộ rõ ở Việt Nam. Trong khi từ đầu năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng đột biến và vượt mốc 4%. Theo công bố trên báo Tuổi Trẻ Online, đăng tải vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, một con số khủng về tỷ lệ người không có việc làm vào đầu năm 2022 đã là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế bất ổn, nhưng qua lời đảng trưởng lại biến thành phục hồi và phát triển kinh tế xã hội một cách vô căn cứ. Có chăng là việc hối lộ và tham nhũng để phát triển kinh tế cho các quan tham được phục hồi như mong đợi. Hoạt động chúc Tết vốn do Chủ tịch nước đảm nhận và theo quy định của Hiến pháp thì Phó Chủ tịch nước là người thay thế nếu chức vụ Chủ tịch nước đang tạm thời bị bỏ trống. Năm nay, lại một lần nữa ông Trọng cho thấy